cầu nguyện đi cầu nguyện là đăng quy sẽ khoảng 8 ngàn lượt like để người đó hỏi thôi yeah <laughs> à, 17 tuổi em quay thấy cái số 17 không vậy? À, rồi chích sinh nhật chích si nha đây ba thiết minh giờ đó hôm nay là ngày 10 tháng 12 2021 nha sinh nhật chích si 17 tuổi nha không được không được không được Ha ha ha không chịu không dám rồi xa xạo lắm ơi mèo kì quá mèo mèo mèo biết biết mình đang, đang chụp hình xung nghiệp chị chị chị ờ, si không gia đình vô nha cô Minh là vô đi một hai ba chơi gì vậy sợ ốm bây <laughs> anh lính anh lính thiếu ăn hả nè nó đây anh lính là thiếu ăn mà anh lính lính Hàn Quốc lính Hàn Quốc lính này chắc ốm một hai ba một hai chữ hán đi chứ một hai ba Ờ, kiểu khác đi Chết chết đâu Nhớ hồi nhỏ chị Hai hôn còn không? Hồi giờ quay phim gì Hai hôn Đây, một hai ba hôn Hùng đây, Hùng cho Hai cái đây ハハハハ